Tại sao thầy bói thường đoán rất đúng số mệnh Bí mật bây giờ mới tiết lộ Có lẽ nhiều người trong chúng ta ở đây Đều đã từng ít nhất một lần thử đi xem bói Hoặc là được nghe đến những câu chuyện kỳ bí về những thầy tứ số Chuyên gia phong thủy, chiêm tinh có khả năng đoán chuyện như thần Điều gì trong quá khứ vị lai của gia chủ họ đều biết rất rõ Khiến chúng ta tò mò và khó hiểu Vậy làm cách nào các thầy bói có thể nói đúng như vậy Rốt cuộc bí ẩn của thuật đoán mệnh là gì? Có phải lừa đảo hay không? Hôm nay, quý khán giả hãy cùng Duyên Vạn Cổ giải đáp tất cả các vấn đề này nhé. Vận mệnh là do bản thân nắm giữ. Bạn thân mến, tôi sẽ kể lại cho bạn một câu chuyện. Câu chuyện ấy sẽ giúp bạn nhanh chóng hiểu vấn đề. Thời phô hán cảnh đế tại Trung Quốc có một vị mệnh danh là thần tướng. Ông tinh thông toán mệnh đến mức chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là biết được hết thảy tâm tính, vận hạn, số mệnh của cả một đời của một người trước mặt. Sự chính xác trong lời đoán của ông thật là kỳ lạ, trăm lần không sai một lần. Một bữa kia ông đang đi dạo trên phố, chợt thấy cậu thanh niên nào đó có một tướng kỳ lạ. Hai đường chỉ chạy từ cầm lên khóe miệng. Ông tiến lại và nói với cậu này rằng Này chàng trai, trên mặt cậu có tướng chết đói. Trong vòng 10 năm nữa, hòa này sẽ đến với cậu. Người thanh niên ấy tên là Bùi Độ, là một người bán dầu nghèo khổ vì danh tiếng của lão thần tướng quá lớn. Bùi Độ có muốn nghi ngờ cũng không được. Anh buồn rầu ra về với cái án tử hình treo lơ lửng trong vô hình. Anh không còn tha thiết với điều gì nữa, ngày ngày buồn rầu ủ rũ. Một ngày kia, trên phố đi bộ anh thấy một cô gái vừa khóc thảm thiết vừa muốn nhảy xuống giếng sâu. Bùi đồ chặn lại hỏi thì biết được cô gái kia tên là Ngọc Hà đang trên đường đem vàng đi để chuộc tội cho cha. Xong đến đây lỡ tay làm rơi túi vàng xuống giếng. Mọi người cho biết rằng ở dưới giếng có một con trăng rất dữ. Nguy hiểm đã xuống rồi, coi như là cầm chắc cái chết nên cũng không ai giúp. Thế nhưng, cô gái cứ chăm chăm nhảy xuống, định không lấy được vàng thì mình sẽ chết ở đây luôn. Bất chợt mắt bụi đồ sáng lên nghĩ thầm trong đầu. Đúng rồi, anh nào cũng chết sao ta không đem cái chết của mình làm một việc ý nghĩa như vậy không hay hơn sao? Nghĩ là làm, dù tim đập loạn xạ, hai chân tay run lẩy bẩy, anh vẫn liều mạng nhảy xuống, không hiểu vì sao, nhưng anh không bị trăng ăn thịt. Có lẽ nó đang quá no vì bữa ăn hôm qua nên không màng đến anh. Chàng trai lặng ngập hồi lâu, cũng lấy được túi vàng đem lên cho Ngọc Hà. Nhờ đó cha cô gái được cứu, danh dự quyền thế được phục hồi. Cảm kích ơn cứu mạng của Bùi Độ, Ngọc Hà đem anh về cho anh ăn học đàng hoàng. Rồi sau xin cha theo anh nâng khăn sửa túi suốt đời. Hôn lễ được cử hành không lâu sau đó, trong niềm hân hoan của tất cả thân quyến. Sau đó, cha vợ Bùi Độ nhờ một người quen có chức quyền tiến cử anh làm chức quan ở vùng khác. Từ đó anh không ngừng thăng quan tiến chức, cuộc đời anh giờ ngập trong sung sướng, quyền quý, vinh hoa. Nhà cửa, gia nhân, không thiếu thứ gì nhưng anh vẫn mang một nỗi lo dở, sợ mình sắp chết. Cho đến một hôm kia, anh tình cờ gặp lại vị thần tướng. Sau một cái nhìn sắc bén, đôi mắt của thần tướng lộ vẻ ngạc nhiên vì tướng chết đó trên mặt anh không còn nữa. Thần tướng nói, tướng chết bị hư trên mặt của anh đã biến mất. Chẳng hay gần đây anh có làm điều gì phúc đức lắm chăng? Chàng trai kể lại mọi chuyện thì thần tướng gật gù rồi từ giả ra đi sau khi đã chúc lành cho anh. Còn anh trở về với nỗi vui sung sướng khôn xiết. Anh đã thoát khỏi bàn tay nghiệt ngã của định mệnh. Từ nay, anh có thể yên tâm làm gì thỏa thích và anh đã làm thật. Kể từ đó, anh ta bắt đầu sống hưởng thụ với những trò vui hoang tàn, vô độ. Nắm quyền chức trong tay, anh biến thành một tên tham quan bạo ngược, vờ vét của dân, cưỡng bức con gái nhà lành, tiếng oán tháng thông tận trời xanh. Ngày tháng cứ trôi đi, cảnh oan ức cứ thế kéo dài. Đến một ngày kia, lần thứ ba anh gặp lại vị thần tướng. Vị thần tướng nheo mắt nhìn anh rồi, ông hiểu ngay ra mọi chuyện. Đồng thời, ông cũng thấy tướng chết đói đã quay trở lại. Thầy tướng mới nghiêm giọng. Này kẻ vô đức, cậu đã một lần thoát khỏi cái chết vì biết quên thân cứu người nay lại không biết tu thân tích đức nên cho sâu dày lại đổ đốn hoang tàn hống hách làm những chuyện đồi bại tàn ác tướng chết đói của anh lại hiện ra rồi đó lo về tính chuyện hậu sự đi lần này nghe xong tên quan bùi đồ không hề lo sợ hay hối cải mà tức giận bỏ đi vì hắn đã quen thói ngông cuồng nên giờ thần tướng nói gì cũng bất chấp cứ tiếp tục sống cuộc sống tội lỗi không chút cắn rứt lương tâm hắn giờ đã bị danh lời dục vọng nuốt chửng quả nhiên không lâu sau đó dân kiện lên đến triều đình quan không sai được phá xuống điều tra rồi bắt hắn về kinh xét xử trên đường áp giải hắn bỏ trốn thoát được vào rừng một thời gian sau, người ta tìm thấy xác hắn chết đói bên cạnh một mỏ đá. Lần này tử thần đã bắt được hắn, với bản án chết đói đúng như lời thầy tướng đã nói. Bản chất thật sự của xem bói Như các bạn thấy, các môn bói toán, xem tướng, phong thủy, nói chung thực sự có thể tính là được số phận của con người. Chứ không phải chỉ là trò tâm lý, đoán mò như nhiều người vô thần vẫn hay lý giải chẳng qua đó là môn khoa học cổ xưa, với nhiều tri thức phức tạp mà người chưa học qua sẽ không cách nào hiểu được. Từ đó đưa ra những lời giải thích tùy tiện. Mặt khác, trong xã hội đạo đức xuống cấp, lừa đảo, ngụy tạo, giả danh chuyên gia phong thủy, xem tướng cũng rất nhiều. Mà không chỉ nghề đoán mệnh là có lừa đảo, mà cả nghề bác sĩ, kỹ sư, giáo viên vân vân, đâu đâu mà không có kẻ mạo nhận kia chứ thế nên có thể khẳng định bói toán và đoán mệnh là thật sự có khởi tác dụng đoán được tương lai vận hạn một người. Nếu nói các môn này đều là mê tín, thầy nào phán cũng sai bét, thế thì chắc chắn bộ môn này không thể tồn tại mấy nghìn năm qua, lại còn phát triển vô cùng phong phú thịnh vượng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải hiểu nguyên lý của chúng, nếu không sẽ tạo ra rất nhiều hiểu lầm tai hại, kiểu như số phận đã định đoạt trước không thể thay đổi, hay có một thần linh thượng đế nào đó an bài định đoạt sướng khổ đời người. Số phận của bất kỳ người nào đều chính là do nghiệp lực còn gọi là nhân quả tội phước của chính người đó tạo thành. Không ai dù là thần Phật có thể tiêu trừ thay được. Thần là dựa vào số lượng nghiệp và đức tích lũy trên thân nguyên thần của một người để lập ra bản an bài số mệnh phù hợp cho chính người đó bởi vì số mệnh được an bài dựa trên quy luật nhân quả, tức là dựa trên nghiệp và đức của cá nhân. Nên người khác nếu tinh thông các quy luật này lại thông qua các phương pháp tính toán. Như lớn thì dựa vào vị trí tương đối của các vị tinh tú, nhỏ thì dựa vào các dấu hiệu tướng mạo, giờ sinh, tính cách, đạo đức hành xử của một người đều có thể dễ dàng tính ra phần mệnh đã được an bài của họ. Tuy nhiên, mỗi một môn toán mệnh tử vi hay phong thủy, bói quẻ chỉ có thể giải mã được một phần nhỏ của bản an bài số mệnh con người mà thôi. Chứ không có môn nào có thể giải mã được hết 100% cho được. Thế nên nếu bạn để ý sẽ thấy thầy bói, thầy phong thủy, thầy tướng nói có khi sẽ khác nhau. Các phương pháp đoán mệnh Đầu tiên, chúng ta cần chia ra ba trường phái bói toán đoán mệnh – một là các môn bói toán dựa trên ngày giờ tháng năm sinh của một người. Hai là thủ môn bói toán dựa trên các yếu tố biến đổi liên tục như thuật xem tướng, các môn chuyên bóc quẻ, gieo quẻ, quan sát phong thủy địa lý, giải điềm báo vân vân. Trong đó các yếu tố tướng mạo của một người hay nhà cửa, nơi sinh sống các điềm báo thiên tượng đều không ngừng biến đổi. Thế nhưng quả thay đổi là chúng cũng sẽ thay đổi theo. Ba là thông qua thiên mục hay con mắt thứ ba, Khả năng này chỉ được tìm thấy ở những người tu hành chân chính. Tuy nhiên một số người nhập đồng, bị phụ thể là yêu tinh, cũng có khả năng nhìn thấy tương lai quá khứ trong một khoảng thời gian nhất định. Lá số tử vi nói riêng, cũng như kết quả tính toán của các môn bói toán dựa trên ngày sinh bắt tự nói chung là một bản tổng kết đơn giản về đức và tội nghiệp tích lũy trong nhiều kiếp trước của người ta. Nên chắc chắn sẽ không thể đoán hết vận mệnh một đời người được – vì hậu thiên là có biến đổi. Các môn này diễn giảng nhân quả tội phước quá khứ theo các công thức âm dương ngũ hành, bát quái. Thông thường nó sẽ chiếm từ 5 đến 7 phần số mệnh của một người. Cũng tức là nói, trong cuộc đời người ta, nếu biết hướng thiện, tích đức, thậm chí lập chí lớn mà bước trên con đường tu luyện, thì số mệnh sẽ được cải biến đi rất nhiều, tất nhiên là theo hướng tích cực. Tuy nhiên một người, dù sinh ra vào ngày giờ tốt, có lá số tử vi đại phúc đại lợi, nhưng trong đời làm nhiều điều ác, phóng túng ăn chơi, thì phúc khí sẽ bị hao dần, dần dần số mệnh sẽ đi từ tốt thành xấu. Vậy nên mới nói vận mệnh thay đổi, tất cả đều có đạo lý trong ấy. Tất cả đều là dựa vào nghiệp và đức mà người đó tạo ra. Số mệnh của con người chính là được an bài dựa trên hai chủng vật chất, đức và nghiệp này. Ví dụ như nói lá số tử vi của anh A cho biết rằng cả đời anh sẽ không thể có con. Nhưng anh ta may mắn gặp được Phật Pháp, được một vị cao tăng chỉ điểm, từ đó tính phụng mà tu hành như một cư sĩ tại gia. Cứ thế từ nhỏ đến lớn trải qua 20 năm, cuối cùng vẫn có thể lập gia đình, sinh được quý tử. Lúc này không phải tử vi tính sai, mà do anh ta đã tạo cho mình nhiều phúc đức, khiến nghiệp cũ tiêu trừ, phúc mới tăng thêm. Số mệnh vì thế mà đã sửa lại còn nói về các môn như tướng thuật, các môn chim bốc, gieo quẻ, quan sát phong thủy, địa lý, giải điềm báo dựa trên những tham số mà có thể biến đổi theo nhân quả, như hình tướng của một người thì vẫn có thể tính được số phần tại thời điểm đó của gia chủ. Giống như câu chuyện về bùi độ trên, tướng mạo của bùi độ thay đổi liên tục theo những việc làm thiện ác anh ta gây ra. Thầy bói, theo tướng mạo anh ta có thể biết được tương lai sẽ như thế nào. Cuối cùng là phương pháp thứ ba, chính là thông qua con mắt thứ ba mà biết được quá khứ vị lai. Theo video, Cao Tăng Miến Điện có con mắt thứ ba, tiết lộ sự thật chấn động về thế giới hiện nay. Chúng tôi cũng đã nói rõ về các bí mật của con mắt thứ ba của người tu luyện chân chính. Nếu quý vị thích thú, có thể xem lại video kể trên. Còn trong khuôn khổ video này, Duyên Vàng Cổ sẽ nói về trường hợp người có con mắt thứ ba thông qua nhập đồng hoặc bị phù thể. Trường hợp này là phổ biến nhất trong giới xem bói ngày nay mà chúng ta biết. Kỳ thật các thầy bói này không hề thông qua tu luyện mà con mắt thứ ba có thể nhìn xuyên thấu quá khứ tương lai. Hoàn toàn là thuộc về các quỷ thần hoặc yêu quái thành tinh gắn lên người họ. Tại đây các sinh mệnh này sẽ có giao kết với chủ thể là vị thầy bói bên này để truyền đạt những thứ chúng thấy được. Thông thường quá khứ của thân chủ sẽ được đoán rất chính xác – nhưng tương lai thì các quỷ thần do giới hạn về năng lực chỉ có thể nhìn thấy không quá một tháng. Nên khi bói cho chúng ta, họ cũng chỉ nói được tương lai trong khoảng một thời gian ngắn. Điều này là cách quá xa so với những người tu luyện chân chính trong Phật và Đạo, vốn có thể thông qua thiên mục mà nhìn thấu tương lai hàng nghìn hàng vạn năm. Cách thay đổi số mệnh Quý thân giả thân mến, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển – là một quan niệm trong văn hóa truyền thống mà Phật gia và Đạo gia đều đề cập đến. Nó mang hàm nghĩa vô cùng sâu sắc và ngầm chỉ ra rằng điều then chốt để vượt qua bất cứ hoàn cảnh nào chính là ở tâm thái. Vạn sự thành bại đều ở tâm niệm. Chỉ cần thay đổi tâm tính của mình, cuộc đời lập tức chuyển biến, tuần hoàn ác tính chấm dứt, tuần hoàn thiện tính bắt đầu. Hết thảy những sự tình gì sẽ đến với chúng ta đều là do tâm của chính mình tạo ra đây là một nguyên lý mang tính căn bản vận mệnh của mình do mình tạo ra cho dù là thông minh thế nào thì hạnh phúc hay bất hạnh thất bại hay thành công trong cuộc đời đều không ngoại lệ cũng là từ tâm mình mà sinh ra bản thân mình gieo hạt giống nào thì từ bản thân mình sẽ nở hoa kết trái đó đúng vậy số mệnh đời người chúng ta là nghiễm nhiên tồn tại nhưng không phải là không có cách nào kháng cự được số mệnh vận mệnh có thể tùy theo sự cải biến của tâm tính chúng ta mà cải biến theo. Tư tưởng là bút vẽ, cuộc đời là một tấm vải vẽ, tư tưởng của mỗi người là khác nhau, nên bức tranh cuộc đời của mỗi người cũng là khác nhau. Tưởng do tâm sinh, chỉ cần biết trau dồi bản thân, hướng tâm đến những điều tốt đẹp và cao thượng thì tự nhiên cuộc đời, số mệnh của bạn cũng thăng hoa và đặt bạn vào những kết quả mỹ mãn, thành công và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Duyên Vạn Cổ kính chúc quý vị khán thính giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân chào mọi người và hẹn gặp lại ở các video kỳ sau.